xin chào các anh chị nhà đầu tư. Hôm nay à, kết thúc à, phiên giao dịch ngày 4 tháng 4 thì à, chúng ta cùng điện dạo điện dành lại một số dòng cổ phiếu đáng chú ý ngày hôm nay. Hôm nay là một phiên bùng nổ luân phiên của dòng chứng khoán chứng khoán không riêng nhập chứng khoán mà lan tỏa ra rất nhiều nhóm ngành à, nhóm ngành thì à, vn index đã tiệm cận ở mốc đích định lịch sử là 1533 bây giờ sáng nay thì à, vn index tạo một cái gap đó một khoảng gap rất là lớn đâu đó khoảng à, từ 157 lên một năm 1522 à, là lên 5 điểm đầu phiên tạo gap từ đầu phiên luôn thì mình đánh giá đây là một uh, pha uptrend bây giờ bây giờ mình nghĩ đó là một pha uptrend của thị trường chung tại sao mình lại nói như vậy tại vì uh, như chúng ta đã thấy thì sau khi thông tin uh, ông chủ tịch của uh, hãng FLC bị bắt thì ờ, trái với ngược với ờ, lo lắng của nhà đầu tư ờ, là thị trường sẽ rơi vào hoảng loạn hoặc là giảm điện giảm điện như đợt tháng ngày 10 tháng 1 sau khi nghe thông tin ông Quyết Upbo Upbo nhà đầu tư hoặc là và Tân Hoàng Minh bỏ cọc uh, uh, đấu giá đất Thủ Thiêm thì trái trái ngược lại với nhà đầu tư thì ngày ngày hôm đó thì mình Ừ, hôm thứ năm nhỉ hôm thứ năm á thì đi cùng với sự bùng nổ của à, một số cổ phiếu trụ cổ phiếu trụ uh, thì à, bên dòng dòng bất động sản công nghiệp là mình thấy có bùng nổ IDC VGC đó tiếp theo thì à, qua ngày thứ à đúng rồi đi đi đi cùng với ờ, bùng nổ dòng bất động sản khu công nghiệp chúng ta có FPT, PNG rồi uh, Vinamilk Vinamilk và M MWG ngoài những thông tin tích cực uh, mà nhóm cổ phiếu trụ được hỗ trợ uh, như là à như là um, thế di động được uh, đặt tiệm hòa vốn và bán 20% cổ phần cho đối tác hóa chất à, Đức Giang Đức Giang hóa chất Đức Giang uh, liên tục đạt định đạt định mới à, hóa chất Đức Giang thì uh, tới đây uh, mình nghe nói búc lợi nhuận đâu đó khoảng 2.000 tỷ 2.000 tỷ một con số thật là khủng khiếp một quý nha bạn các bạn nên nhớ Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh tịch đây tịch cả năm trời á, thì lại có 100 tỷ rồi mà đất giang hóa chất đất giang một quý mà bốc lợi nhuận đến cả 2.000 tỷ gấp 20 lần hoàng gia lai kinh doanh cả năm đó và chúng ta sẽ điểm danh loại một số dòng cổ phiếu một số cổ phiếu đáng chú ý trong ngày hôm nay đầu tiên chúng ta sẽ đi từ cổ phiếu của dòng bất động sản khu công nghiệp VGC Vinacera Hôm nay thì Velacera thì à, tăng tốt, tăng gần à, gần bốn 4%. Ờ, ờ, mức đỉnh cao nhất của nó là tăng lên mức mức à, sáu mươi bảy, sáu mươi bảy Lên giá từ 66 lên 67 là đâu đó khoảng thêm là thành 6% ấy. Đấy. Thì uh, về về về phân tích kỹ thuật đó, thì Veglacera thì nó đang ở một pha uptrend tăng thì mình có mình có mở mua cho mình và khách mình ở cây này ở ngày 31 à, tháng 3 31 tháng 3 đây thì mình có nói với khách là mua cái này nó khá nó khá an toàn tại vì sao tại vì ở, ở cái giai đoạn này này thì đức uh, hoa, hoa uh, thằng của BGC thì đã tạo uh, mô hình hẹp biên độ dao động từ à, trái sang phải á ta thắt chặt dần dần dần dần và cái à, cái von nó thấp dần thấp dần thấp dần đây các bạn thấy này ở đây là các bạn von của nó đang thấp dần thấp dần thấp dần ở đây nó kết von ở đây thì cái pha những cái pha bùng nổ như vậy nó là rất là đáng tin cậy rất là đáng tin cậy này mà để an toàn hơn thì mình cho khách hàng mua ở đây và bản thân mình cũng xuống tiền ở đây tiếp theo là dòng cổ phiếu IDC IDC thì nó nó cùng phiên cùng với uh, à, PGC hôm nay thì à, IDC uh, à, tăng nhẹ nhưng mình đánh giá IDC là cổ phiếu rất là tiềm năng mọi, uh, mọi người có thể quan sát thêm KBC KBC thì hôm nay nó là một phiên uh, rất ấn tượng tăng uh, 2,42% đây nó đang về dạng kịch vôn ừ. tạo mô hình bán tin cậy này cái von của nó thì vẫn đang kịch dần đó hôm nay mọi người có, ờ, um, ừ, có thể canh nhảy ngân ở vùng này hoặc là phiên mai bắt đầu có thể mua được phiên mai mua khá là an toàn về hạn thì thực chế thì ờ, KBC nó vẫn đang ở, ở trend lên trend lên ITA ITA thì mẫu hình cũng gần như gần giống với KBC đấy nhưng hôm nay thì uh, ờ, ITA tuy vôn nó không kiệt được như KBC nhưng mà nó cũng tạo mô hình thu hẹp dần biên độ giống như KBC vậy đó mọi người có thể theo dõi thêm ở màn này SSC SSC thì ờ, nó mạnh à, mạnh hơn à, mạnh hơn à, KBC ITA thì về dài hạn thì SSC thì nó vẫn là, là đang là kênh trên xuống lên nó vẫn đang là, là đang trend đi lên nha hiện tại thì nó đang uh, tích lũy ở cái nền này mọi người có thể dành ngân khoảng 20% đến 30% ở khu vực này và chờ tiếp rồi tiếp theo là dòng cổ phiếu trụ MWG không, chúng ta không thể không nhắc đến cổ phiếu ờ, MWG hôm sáng nay thì MWG có tạo một cái gap ở vùng này sau phiên giờ sau ờ, sau 10 giờ chiều thì bắt đầu nó quay lại lấp gap cũng rất là an toàn mình sợ là nó lấp gap đi lên thôi nó lắp cáp lại vậy là nó nó bền hơn nó tăng bền hơn thì đối với MWG thì bắt bắt bắt đầu từ cái nền này thì mình kỳ vọng nó sẽ nhân đôi à, đối với một doanh nghiệp mà bộ lô chip mà như mà MWG này rất là hiếm ở trên thị trường chứng khoán nha các bạn ở thị trường chứng khoán này á thì um, cái cái cái ban lãnh đạo của WG MWG là mình đánh giá rất là cao đánh giá ban lãnh đạo rất là cao rất là giàu nhiều cái tham vọng liên tục mở rộng liên tục liên tục mở rộng và đặt cái bài toán tăng trưởng của doanh nghiệp lên hàng đầu đó dẫn đầu đương nhiên là anh Tài và anh à, Trần Kinh Doanh nhưng mà hiện tại bây giờ thì anh Trần Kinh Doanh đang có ý định rút lui khỏi um, thương trường lui về lui về dưỡng già đấy sau bao nhiêu năm cống hiến thì à, anh à, anh doanh anh anh anh Trần Kinh Doanh tổng giám đốc của MD của chuỗi hệ thống bách hóa xanh đang ờ, chuẩn bị rút lui dần dần dần và theo thông tin được biết thì thông ờ, ông uh, ông doanh uh, ông doanh đã rút lui khỏi ban điều hành của của thế giới di động hiện tại thì chuỗi thế giới di động bây giờ đang có bốn chuỗi chính thứ nhất là bán lẻ điện thoại thứ hai là điện máy xanh thứ ba là bách hóa xanh ngoài ra còn tuổi gì nữa ta? ngoài ngoài ngoài các chuỗi bán chính còn có thêm uh, chuỗi um, một số chuỗi như chuỗi top zone này chuỗi bán đồ thể thao này chuỗi bán đồng hồ này chuỗi chuyên bán ờ, đồ ờ, riêng nhà như Apple à đúng rồi Apple như là Top Zone đấy rồi FPT đây đối với FPT thì mình cũng kỳ vọng nó sẽ nhân đôi từ cái nền này từ giá 97 nhân đôi lên đâu đó và khoảng gần khoảng 180 à, 190 nhỉ 190 mình kỳ vọng nó thể nhân đôi hôm nay thì FPT cũng hình như cũng ừ, cũng cũng ở gáp sau đó phiên chiều quay lại lớp gáp không có gì xấu cả nó đang trend lên rất là mạnh nha mọi người có thể nắm giữ thêm bản thân bên nhóm đội nhóm mình vẫn nắm giữ cổ phiếu này đó rồi tiếp theo là mà PNG PNG PNG thì nó tạo một mô hình cốc ở đây cái tay cầm ở đây nhưng mà đoạn tay cầm này nó hơi dài hơi lủi chỗ này cái, cái, cái tay cầm này nó hơi ấy ra nó chỉnh hơi sâu nó lên đây đây PNG thì à, nó tạo cái um, điểm mua từ tuần trước mọi à, mọi người mà vào thời điểm bây giờ thì nếu mà mua nếu mà điệt thời điểm bây giờ thì mua cũng được nhưng mà với tỷ trọng vừa phá nha cân đối rủi ro để nhuận nha mọi người mọi người có thể nói đây là mẫu hình hai đáy hoặc là mẫu hình cốc tay cầm gì nó cũng được cái theo mình cái tên mẫu hình nó không quan trọng quan trọng ở, ở chỗ là chúng ta biết cái mẫu hình nào mà cổ phiếu thể tăng trong thời gian sắp tới đó mới là điều quan trọng nhất tại vì chúng ta là chúng ta là dân đầu cơ dân kinh doanh mà quan trọng nhất là bạn kiếm được bao nhiêu tiền chứ không phải là chúng ta không nên canh tranh cãi là nó mô hình nào hết đấy tranh cãi nó chả là để làm gì và cái sau cùng chúng ta mục đích chúng ta làm gì là chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền trong thị trường chứng khoán này mà thôi đó rồi FPT, PNG, MWG. À, chúng ta một con DGC Đức Giang. Đây. Hóa chất Đức Giang thì đang tre lên nha mọi người. Có vẫn trừ bình thường. Thì bây giờ hiện tại bây giờ thì nó vẫn chưa có vi phạm gì cả. Hôm nay thì nó chỉnh có 3% mà. Hóa chất Đức Giang bây giờ thì giá nó cũng khá là cao á. Hơn 200 ngàn, hơn 221 ngàn. Đây, nó đi lên từ cái nền này, mua từ cái này này con này à, hóa chất Đức Giang này lên trăm nghĩa tắt nha ông à, hóa chất Đức Giang này á, thì theo mình được biết là cái lợi nhuận của nó trong cái một này đó khoảng 2.000 tỷ 2.000 tỷ một con thuốc thật, thật sự là khủng khiếp tại vì ông hóa chất Đức Giang này là ông có cái phốt pho cái phốt pho vàng này phốt pho vàng á, là một nguyên liệu rất là quý đang xuất khẩu mà giá phốt pho đang rất là tốt rồi sau dòng uh, sau dòng blue chip blue chip thì chúng ta thấy cái dòng ngân hàng dòng ngân hàng theo mình đáng chú ý nhất chính là con VPBank à, VPBank đây VPBank thì nó đi lên từ cái nền này nền này của nó nền thì nó nó nó, nó hơi lỏng xíu theo mình thì cái nền này có thể mua được Mua mua thăm dò ở mức 30% cho tổng số tiền là dự định mua mã này nha Ví dụ như các bạn có 200 triệu thì các bạn vì các bạn chỉ là 4 mã 4 mã thì uh, mã này các bạn dự định dự định khoảng 50 triệu chẳng hạn thì và các bạn mua khoảng à, đâu đó 30% của 50 triệu chứ không phải là trăm của tổng số tiền 30% của 50 triệu thì đâu đó khoảng 15 triệu các bạn mua thử đấy tại vì đợt này mình thấy dòng à, ngân hàng chạy rất là mạnh ừ, hầu hết là các bạn đều chạy theo chúng ta có một số mảng ngân hàng đáng chú ý khác như ACB đây cái nền của nó cũng rất là tốt nền của nó tích từ 204 là gần một năm trời từ tháng 6 năm ngoái bây giờ là đâu đó cũng khoảng là 9 tháng 9 tháng dòng ngân hàng hiện tại thì à, theo mình hai ngày trước á, dòng ngân hàng à, hai hai đợt trước thì theo mình nhớ là dòng ngân hàng nó nó xịt nó chạy chạy rất là xịt cho nên mình rất là e ngại đợt này tại vì đợt uh, tiết ra nhỉ tiết ra mình nhớ không lầm có một à, đợt dòng ngân hàng nó bắt đầu nó chớm chạy nhưng à, rồi chạy được một khúc nó lại fail nó lại nó lại xịt xuống có đấy trong à, trong dòng ngân hàng á, thì thường thường mình sẽ thích cái dòng ngân hàng thương mại cổ phần hơn là cái ông uh, thương mại ngân hàng quốc doanh tại vì sao tại vì mấy ông thương mại cổ phần á, là cái động lực tăng trưởng của ông lớn hơn so với ông mấy ông quốc doanh rất là nhiều mấy ông quốc doanh thì uh, mấy ông đặt chi tiêu doanh số và lợi nhuận thôi à. còn cái động lực tăng trưởng của ông không có nhiều như mấy ông thương mại cổ phần mấy ông thương mại cổ phần này là ông có mấy ông có chủ cả này đấy SHB thì mình không đánh giá cao bằng ACB tuy nhiên nền của nó thì vẫn tích lũy giống như còn ACB vậy đó đang tích lũy nó đang đi ngang nên chưa có gì bứt phá cả chúng ta có việc còn Đâu? các bạn nhìn thấy cái, cái biểu đồ của ông ngân, ngân hàng quốc doanh không nhìn nó chán MVB, MVB thì ông này là ông con lai ông con lai với ông quốc doanh và cái ông thương mại cổ phần ngân hàng quân đội nó là ngân hàng thương mại cổ phần nhưng mà nó là lai của quốc doanh nha mọi người đây MVB này thì mình đánh giá trạng thái của nó ok có thể nó giữ giữ được đó tiếp theo là dòng đi sau dòng ngân hàng đương nhiên là dòng chứng khoán rồi chứng khoán thì hôm nay ờ, hôm nay ừ, nổi bật nhất chính là ông VND chứng khoán VND đây VND hôm nay nó đã break khỏi nền bứt ra bứt phá ra khỏi nền từ, ờ, từ phiên thứ sáu tuy nhiên hôm nay nó thể thể hiện sự rõ ràng bứt phá mạnh với một cái von rất là lớn đi ra khỏi nền giá của nó hôm nay là cái phiên gia tăng của vùng VND rất là tốt này hôm nay thì mình có nhắn trong uh, ờ, rom khách hàng của mình cũng cho khách hàng mở mua đối với VND đấy VIX chứng khoán VIX đây hôm nay VIX cũng là một cái phiên bật ra khỏi nền nền giá tích lũy trước đây nó đang hướng tới cái đỉnh cũ của nó là đỉnh à, 26.8 26.8 VIX hôm nay tăng rất ấn tượng so với 0,9% giao với kẻ hàng loạt mã khác như là AGR này đây AGR thì à, cái nền của nó thì nó về giảm thì nó vẫn là đang kênh đi lên nha kênh đi lên cho nó phải điều chỉnh hơi sâu đoạn này một tí đó cái nền của nó từ đây tháng 1 đến giờ là đến tháng 4 3 tháng đáng tin cậy nền nó từ tháng 1 7 tháng 1 là cũng gần tháng 2 tháng 2 đến tháng 4 là 2 tháng à không được có gì này có ông chứng khoán Mari Mari Tham Banh này ở đâu đây chứng khoán Smart Invest này hôm này rất là ít ít chú ý nhưng mà hôm nay ông này ông ông làm một cái trần rất là đáng chú ý nha mọi người tăng một cái phiên rất là mạnh nha nhưng mà cái thẻ ờ, cái cái, cái mảng cổ phiếu này thanh khoản rất là thấp thanh khoản nó thấp quá có đâu đó khoảng triệu cổ à. thì ờ, đối với mảng này á, thì đối với xa tài khoản nhỏ thì vào được tôi phát xa tài khoản lớn vào thì mình nó có khi nó không nó không yên tâm nha nó không yên tâm xa tài khoản nhỏ khoản nhỏ thì mọi người thể về đỡ mua được đó nếu mà mọi người thể mua ở mảng này mua giữ mảng này hoặc là mua ở đâu đó 30 phần trăm tài khoản xem sao rồi chúng ta gọi SHS SHS cũng gần, gần giống như AGR vậy đó mô hình nó cũng gần giống AGR tuy nhiên thì à, SHS thì nó không mạnh bằng mấy bạn trước có BSI đây BSI thì nó vẫn đang ở nó nó vẫn đang ở, tìa, à, ở vùng nền nền giá nó vẫn chưa bứt phá lên được nếu ngày mai phiên ngày mai nó bứt phá bứt phá lên khỏi à, vùng giá khoảng 40 thì mọi người có thể tham gia um, mơ, mua khoảng 30 phần trăm tài khoản dự tính dự mua cái khác nữa trong đồng chứng khoán là một FPT à FTS chứng khoán FPT này chứng khoán FPT thì à, sau phiên điều chỉnh khá là sâu thì đợt này thì nó bật lên rất là mạnh mẽ nha mọi người nó bật lên rất mạnh mẽ con FPT này con à, chứng khoán FPT này con một khi nó đánh đánh rất là điên nó đánh rất là điên mọi người nhìn cái những cái đợt trước của nó này trong vòng uh, hai tháng ở à, à, trong vòng 2 tháng mà nó tăng từ giá mấy giá 16 lên 44 tăng 170 phần trăm sau đó nó chỉnh chỉnh chỉnh rất là sâu chỉnh 30 phần trăm 25 phần trăm 26 phần trăm đây sau đó là tăng tiếp này mọi người nhìn thấy không tốc độ đánh của nó rất là điên đây tăng gần 100%. Cũng trong vòng gần 2 tháng nó tăng gần 100%, tiếp tục lại tăng 100% tiếp trừ phạt hai chỉnh này. Rồi, rồi lại giảm tiếp nó lại chỉnh tiếp. Mới ông ông FTF này ông đánh rất là điên nha. Đây, ông chỉnh thêm 20% nữa. Đó, mình mình à, mình cũng rất khoái mấy loại dòng cổ phiếu mình đi điên thế này, này nó chỉnh càng sâu nó chạy là càng mạnh ông FTS này ống một khi ống mà chỉnh xong ống mà chạy thì đúng rồi thôi công nhận cái đồ đồ này đánh điên thật đánh rất là điên từ cái nền từ cái nền từ cái nền này nền uh, à, 107 ngày mà gần 4 tháng mà nó chạy kinh khủng thật đây phá bứt phá này nó chạy mách tiếp rồi trên đây là phần à, review cổ phiếu của mình à, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn